chúng ta tìm hiểu đó là phần lý thuyết. Mục số 1 đó là góc giữa hai đường thẳng. Thì trong không gian với hệ trục độ OIZ thì người ta cho hai đường thẳng delta 1 và delta 2. Delta 1 là đường thẳng có vectơ chỉ phương là U1 có tọa độ là x1, y1, z1. Còn delta 2 có vectơ chỉ phương là U2 là x2, y2, z2. Thì ta hình dung như này. Đây là delta 1. Đây là delta 2. Ví dụ như này được chưa nào? Đó, thì bây giờ ta xác định góc giữa delta 1 và delta 2 như thế nào thì ờ, ta đã biết vector chỉ phương của delta 1 đó là u1 như này ví dụ như này có một vector như này và u2 như thế này được chưa nào thì góc giữa hai đường thẳng delta 1 và delta 2 sẽ chuyển về góc giữa hai vector chỉ phương u1 u2 trong đó em nhớ rằng góc giữa hai đường thẳng đó là góc nằm trong khoảng từ 0 đến 90 độ Đấy, nó chỉ Ờ, lớn bằng 0 độ và nhỏ bằng 90 độ nhé. Em chú ý này, gọi phi là góc giữa hai đường thẳng delta 1 và delta 2. Khi đó ta có công thức để tính góc giữa hai đường thẳng và là cốt của phi sẽ bằng đây U1 chia 2 tích vô hướng trên tích độ dài và trên là tuyệt đối đúng không nào? U1 U2 trên tử là tuyệt đối. Dưới mẫu là độ lớn của um, U1 nhân với độ lớn của U2 và chúng ta đã biết rồi công thức rồi đúng không nào? U1 nhân U2 ta lấy hoành cộng hoành Ờ, hoành nhân hoành cộng tung nhân tung cộng cao nhân cao được chưa nào còn đâu u1 thì sẽ bằng căn bằng hai của bình phương các tọa độ cộng với nhau được chưa đó x1 x2 cộng y1 y2 cộng z1 z2 trên chữ đối ở trên tử và dưới mẫu là x1 bình phương cộng với y1 bình phương cộng với z1 bình phương trong căn bằng hai nhân với căn bằng hai của x2 bình phương cộng với y2 bình phương cộng với z2 bình phương đó là công thức rất cơ bản các em cần phải lưu ý nhé để góc giữa hai đường thẳng thì bằng góc giữa hai vectơ chỉ phương của nó nhớ là góc này nếu mà ta tính âm thì ta phải để thành dấu dương ta, ta lấy chữ đối đi ok như này đây là cốt nhá rồi à, sang mục thứ hai chúng ta cùng tìm hiểu đó là góc giữa hai mặt phẳng rồi nhá góc hai mặt phẳng là như này nếu mà người gọi phi là góc giữa hai mặt phẳng à, p và q với p là có phương trình là ax cộng với lại bi cộng cz cộng d bằng không còn Q là A phẩy cộng B phẩy y cộng C phẩy z cộng D phẩy bằng không được chưa nào đây là cái cho trước hai mặt phẳng rồi em thấy này các hai mặt phẳng đây viết sang đây nhá ví dụ người ta cho mặt phẳng P đây đây là mặt phẳng P của chúng ta được chưa nào mặt phẳng Q mặt phẳng Q viết như này đây mặt phẳng Q đó người ta cho hai mặt phẳng PQ thì góc giữa hai cái mặt phẳng đây là ví dụ như đây là mặt ờ, đây là vectơ pháp